chỉ lu nó mù chế u mà ua ý chi tuốt tiết thì tiết tiết nu no mù có cú cho tao có chê gì nó mù chỉ mua cú lời chê mua tu tua của khua có kê cho cậu ở kia kia tua ta cậu có nu nó lời to cụ mà ua tu khi tu lu ê tí non chê yo chi mua cụ lời 쫓아뛰어나 나 의어 독한 주어지 떠신지 màu tư lo mà quá tia u nu nó mù có cú cho tàu có chê si nó mù chỉ mua cú lời chê you are mua tu tua khó khóa có kê Rõ có hoa kê thiệt tua ta đâu có nó lời to của mà ua tu chua chi mua cụ lời có mà nhỏ nơ sẽ chua tu khơ đời rồng non chê chua ta tìa nơ đã ư tu khơ chua chi tàu xin chi